Theo cổng tin tức MAS của Nga, chiếc xe tải đã đi qua vùng Krasnodar, phía nam nước Nga trước khi sự cố xảy ra. Trong vài ngày qua, nó được cho là đã đi qua khu vực phía tây của vùng Krasnodar, bao gồm bán đảo Taman, vốn nối liền bán đảo Crimea thông qua cầu Crimea. Sau đó, chiếc xe tải được cho là đi về phía bắc rồi biến mất khỏi camera giám sát khoảng 6 giờ vào đêm trước khi xảy ra vụ nổ bom cầu Crimea. Sáng ngày 8 tháng 10, nó được cho là tái xuất hiện tại một ngôi làng cách nơi được phát hiện lần gần nhất khoảng 30 phút lái xe. Một giờ sau, chiếc xe tải đến cầu Crimea và phát nổ. Nhà chức trách của Nga không xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin của Mars. Theo kênh Baza trên Telegram, chiếc xe tải thuộc sở hữu của một công dân Nga tên là Samir Yusubov. Kênh này đăng tải đoạn video quay cảnh một người đàn ông 26 tuổi tự xưng là Yusubov tuyên bố anh ta là chủ sở hữu của chiếc xe tải. Tuy nhiên thì Yushubov khẳng định không có bất kỳ vai trò nào trong sự cố. Tôi không liên quan đến những gì đã xảy ra trên cầu Crimea, Yushubov nói trong đoạn video. Thêm vào đó, Yushubov cho biết anh ta hiện không ở Nga và chiếc xe tải do chú của Yushubov là ông Maki Yushubov sử dụng. Người này được cho là làm việc trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Bà ra đưa tin, ông Maki mới là chủ sở hữu thực tế của xe tải. Kênh này cho biết Người thân đã nhận ra ông Maki trong một đoạn camera giám sát ghi lại cảnh chiếc xe tải được kiểm tra trước khi xảy ra vụ đánh bom. Trong khi đó, Max tiết lộ ông Maki đã không liên lạc với người thân của mình ít nhất là 6 ngày kể từ ngày 6 tháng 10. Cổng tin tức RBC của Nga nói rằng tài xế xe tải có thể không biết nó đang chở gì. Ông được cho là nhận yêu cầu vận chuyển phân bón. Bà Gia cho biết các nhà điều tra đã khám xét căn hộ của những người thân của ông Maki song nhà chức trách Nga chưa đưa ra thông báo chính thức. Những thông tin nêu trên đều được Đài RT tổng hợp và đăng tải lại. Các thợ lặn Nga kiểm soát thiệt hại của cầu Crimea trong ngày 9 tháng 10. Theo hãng tin Reuters, Phó Thủ tướng Nga Maras Kununin sẽ kiểm tra tỉ mỉ hơn ở phía trên mặt nước và việc kiểm tra dự kiến sẽ kết thúc vào cuối ngày 9 tháng 10. Tình hình không dễ chịu gì nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, không nguy hiểm. Ông Sergei Astronov, thống đốc do Nga bổ nhiệm tại Crimea nói với các phóng viên. Ước tính thiệt hại của vụ nổ cầu Crimea từ 3,2 cho đến 8 triệu đô la. Liên minh các công ty bảo hiểm Nga ước tính thiệt hại sau vụ nổ cầu Crimea ngày 8 tháng 10 là từ 200 đến 500 triệu rúp, tương đương khoảng từ 3,2 cho đến 8 triệu đô la. Theo RT, giao thông đường bộ trên cầu phải được khôi phục lại một phần. Các chuyến tàu dự kiến sẽ bắt đầu di chuyển trở lại vào buổi tối. Trước đó, Ủy ban điều tra Nga cho biết vụ nổ xe tải trên cầu khiến 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu hướng về Crimea bốc cháy. Ba người được cho là đã thiệt mạng. Các nhà chức trách của Nga chưa nêu tên bất kỳ nghi phạm nào. Cố vấn Tổng thống Zelensky nói vụ nổ xảy ra trên cầu Crimea sáng ngày 8 tháng 10 chỉ mới bắt đầu. Khói bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường vụ nổ trên cây cầu nối với bán đảo Crimea. Crimea, cây cầu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine. Quan chức Ukraine nhấn mạnh, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB tăng cường an ninh cho hành lang vận tải ở Biển khách. Vụ nổ cầu Crimea, Nga khẩn trương điều tra, Mỹ vẫn im lặng. Các thợ lặn hôm nay ngày 9 tháng 10 sẽ tiến hành kiểm tra thiệt hại gây ra bởi vụ nổ xe trên cầu khách nối Nga với bán đảo Crimea. Theo Phó Thủ tướng Nga Maras Konusnin, các thợ lặn sẽ bắt đầu công việc lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương, trong khi một cuộc khảo sát kỹ càng hơn trên mặt cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối ngày. Trước đó thì một vụ nổ lớn đã xảy ra trên cầu Kích nối Crimea với vùng Krasnodar của Nga lúc khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 10. Vụ nổ đã làm sập phần mặt cầu trên dành cho làn xe cơ giới và gây ra một đám cháy trên làn đường sắt song song. Hiện chưa có bất cứ bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng việc các quan chức Ukraine tỏ ra vui mừng đã khiến Nga không khỏi tức giận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của nước này ở miền nam Ukraine có thể được tiếp tế đầy đủ thông qua các tuyến đường bộ và đường biển hiện có. Vụ nổ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp tế cho quân đội. Ông Kirin Shemusov, phó lãnh đạo chính quyền Kherson vừa sắp nhập Nga cho biết. Tuy nhiên, sẽ có vấn đề về hậu cần cho Crimea. Vụ nổ cầu kích xảy ra trong bối cảnh Nga đang gặp một sự khó khăn trên chiến trường và việc này có thể khiến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bị chậm lại so với kế hoạch. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định thắt chặt an ninh cho cây cầu cũng như là cơ sở tầng cung cấp điện khí đốt tự nhiên cho Crimea. Vụ việc xảy ra một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Putin vào ngày 7 tháng 10. Tổng thống Ukraine Zelensky không đề cập đến vụ nổ trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, chỉ nói rằng trời Crimea nhiều mây. Nhưng dù trời nhiều mây thì người Ukraine vẫn biết rằng Tương lai của chúng ta đầy nắng Ông nói Mỹ im lặng về vụ nổ cầu khích Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được thông tin về vụ việc xảy ra trên cầu khích nhưng không đưa ra bình luận nào. Chúng tôi đã thấy thông tin về vụ nổ cầu nhưng không có gì để bình luận thêm vào lúc này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Garon Gan nói với hãng tin TASS. Nhà Trắng và toàn bộ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận của TASS. Nga thắt chặt an ninh với cầu Crimea, cảnh báo phản đoàn kinh tế phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm ngày 8 tháng 10 đã ký sắc lệnh thắt chặt an ninh đối với cây cầu Crimea dẫn qua biển Khích. Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB sẽ được trao quyền tổ chức và điều phối các biện pháp bảo vệ cho tuyến giao thông đi qua biển Khích, cầu nối lưới điện giữa Nga và bán đảo Crimea, cùng với đường ống dẫn khí đốt chính giữa khu vực Krasnodar và Crimea. Hãng tin TASS dẫn một phần nội dung sắc lệnh viết theo sắc lệnh trên, việc FSB được trao quyền tổ chức và điều phối an ninh là nhằm tăng cường tín hiệu quả của những biện pháp bảo vệ cầu giao thông, cầu năng lượng và đường ống dẫn khí đốt chạy qua biển Khích. Đồng thời, chính phủ Nga được giao nhiệm vụ cập nhật các lệnh hành pháp theo sắc lệnh và sẽ có hiệu lực từ ngày ký. Hãng tin TASS nhận định, sắc lệnh đường Putin ký sau khi cầu Crimea bị đánh bom trước đó cùng ngày khiến các thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng chạy ngang qua đó bốc cháy. Vụ nổ khiến ba người thiệt mạng và một số nhịp cầu bị sập. Ở một diễn biến khác thì Nga đã xác nhận được người lái xe tải phát nổ trên cây cầu Crimea. Nga cảnh báo phản đòn kinh tế từ phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lòng kiên nhẫn của nước này đối với các lệnh trừng phạt và sự khiêu khích kinh tế tới các quốc gia phương Tây không phải là vô hạn. Dĩ nhiên, chúng tôi có tất cả các khả năng để bảo vệ những lợi ích an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ triển khai chúng toàn lực nếu thế cần thiết các cá nhân đối thoại với nước Nga với giọng điệu trừng phạt cần phải nhớ rằng chúng tôi đã và đang đối phó những hành vi đó một cách khá kiềm chế, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn. Hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov phát biểu. Rất nhiều quốc gia đã tung hàng loạt lệnh trừng phạt nơi Nga nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của chúng tôi tại Ukraine. Nhưng họ đã thất bại trong việc khiến nền kinh tế Nga dậm chân tại chỗ và rồi họ sẽ tiếp tục thất bại. Ông Lavrov nói tiếp khi đề cập tới những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga hồi năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Theo Ngoại trưởng Nga, nhiều lệnh trừng phạt đã phản tác dụng và khiến cho tỷ lệ lạm phát tăng vọt cùng với tình trạng thiếu năng lượng xuất hiện ở các quốc gia phương Tây. Nước Nga sẽ tập trung vào việc củng cố chủ quyền, kinh tế và công nghệ, thiết lập các chuỗi tài chính và hậu cần thay thế nhằm tạo thuận lợi cho việc thông thương với nước ngoài. Để làm được điều đó thì Nga sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại với các quốc gia ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông. Ông Lavrov nhấn mạnh, theo hãng tin RT, những phát biểu trên được ông Lavrov đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu-EU công bố gói trừng phạt thứ 8 áp đặt lên Nga. Vụ nổ cầu Crimea, phe cứng rắn Nga cảnh báo phản ứng mạnh, xung đột sẽ nguy hiểm hơn. Theo giới phân tích, vụ nổ trên cầu Crimea mà giới chức Nga cho là vụ đánh bom xe tải có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang đáng kể khi phe cứng rắn của Nga. Hối thúc ông Putin đưa ra phản ứng mạnh. Tây cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crimea, nối từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea, được coi là viên ngọc quý trong các dự án cơ sở hạ tầng của Nga và được truyền thông Nga ca ngợi là công trình xây dựng của thế kỷ. Thời điểm xảy ra vụ nổ đáng chú ý, trong buổi lễ khánh thành cây cầu vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Putin đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của cầu Kerch, nhấn mạnh đây là thành tựu đáng chú ý trong các thời đại lịch sử khác nhau, người ta đã mơ ước xây dựng cây cầu này. Cuối cùng, nhờ công việc và tài năng của các bạn, điều kỳ diệu đã xảy ra. Với chiều dài 19 km, cầu Kerch là tuyến đường bộ trực tiếp duy nhất nối từ Moscow đến bán đảo Crimea. Nó được phòng thủ nghiêm ngặt kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và được cho là có vai trò cực kỳ quan trọng, khiến Nga từng cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu cây cầu này bị tấn công. Nhưng vào buổi sáng ngày 8 tháng 10, đã xảy ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển cây cầu Kerch, khiến ít nhất hai nhịp trên phần đường dành cho ô tô của cây cầu trên eo biển Kerch nói trên bị sập. Nguyên nhân chính xác của vụ nổ trên cây cầu dài nhất châu Âu này vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Nga cho biết xe chở nhiên liệu đã phát nổ trên cầu, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Cầu Kerch không chỉ là một phần nỗ lực của Moscow nhằm giúp Crimea sớm hội nhập vào Nga, mà còn là tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở Crimea và các đơn vị đang hoạt động tại miền nam Ukraine. Trong nhiều tháng qua, những đoàn xe quân sự của Nga đã tăng cường sử dụng cây cầu này để chở trang thiết bị và nhiên liệu để chi viện cho tiền tuyến. Nhiều nhà phân tích cho rằng thời điểm xảy ra vụ nổ rất đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông. Và trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch phản công tại các mặt trận phía Đông, phía Nam còn Nga tạm rút lui tại một số khu vực, Vụ việc cũng diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh sắp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine gồm Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye. Những thiệt hại do vụ nổ gây ra khiến tuyến giao thông chính kết nối đại lục Nga và bán đảo Crimea bị đình chỉ. Trong khi đó, điều kiện thời tiết tại eo biển Kerch đang cản trở kế hoạch của Nga sử dụng và để đi từ Krasnodar tới Crimea. Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine sẽ được thực hiện bằng đường biển và hành lang đất liền. Trong thông báo trên Telegram ngày 8 tháng 10, ông Sergei Aksenov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga thành lập cho biết, hiện tại, giao thông đối với ô tô con và xe buýt đã được mở lại, nhưng các phương tiện này sẽ được kiểm tra an ninh kỹ càng. Còn với các tài xế xe tải, chúng tôi yêu cầu họ thay đổi tuyến đường, sử dụng và coach Video trên mạng xã hội cho thấy các làn đường hướng Tây trên cầu đường bộ đã bị đóng nhưng các làn đường hướng Đông vẫn hoạt động bình thường. Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang đáng kể. Theo giới phân tích, vụ nổ mà giới chức Nga cho là vụ đánh bom xe tải có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang đáng kể. Thiệt hại đối với cầu Kerch không chỉ gây khó khăn cho nỗ lực cung cấp nhân lực và vũ khí của Nga cho các đơn vị ở miền nam Ukraine, mà còn gây ảnh hưởng đến tính biểu tượng của cây cầu này vẫn chưa rõ Tổng thống Nga Putin sẽ phản ứng như thế nào trước vụ việc này. Sau vụ nổ nói trên, phe cứng rắn tại Nga đã hối thúc ông Putin tăng cường thực hiện các hoạt động quân sự bằng cách nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một số nhà lập pháp Nga kêu gọi ông Putin sử dụng thuật ngữ chiến dịch chống khủng bố thay cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Sergei Markov, Cựu nghị sĩ đảng nước Nga Thống Nhất cho rằng vụ tấn công khủng bố trên cầu Kerch là bằng chứng cho thấy Mỹ và chính quyền Ukraine sẽ ngày càng lần tới ranh giới đỏ. Điều đáng nói, Ukraine không ít lần đề cập đến việc tấn công cầu Crimea và tuyên bố sẽ thực hiện hành động này khi thời điểm phù hợp. Còn Moscow cũng nhiều lần cảnh báo nếu Ukraine mạo hiểm tấn công Crimea thì họ ngay lập tức sẽ đối mặt với ngày phán xét. Theo một số nhà phân tích, Kế hoạch phá hủy cầu Crimea có thể tạo ra những thách thức quá lớn về hậu cần đối với Ukraine. Kiev hiện có rất ít tên lửa tầm xa và máy bay ném bom có khả năng tới eo biển Kerch và cũng không có vũ khí hiệu quả để tung đòn tập kích địa điểm này. Cây cầu nằm cách xa lãnh thổ Ukraine khiến phương án tấn công khả thi nhất là bằng đường không. Tuy nhiên, các hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 tại Crimea có thể ngăn cản máy bay Ukraine tiếp cận mục tiêu. Chỉ vài giờ sau vụ nổ, là tuyên bố bổ nhiệm tướng Sergei Surovikin, tiền tướng kỳ cựu tại mặt trận Syria đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông Sergei Surovikin được biết đến với biệt danh tướng Akhmabeddin để thể hiện cách tiếp cận cứng rắn và phi chính thống của ông đối với các hoạt động quân sự. Giới phân tích nhận định, việc bổ nhiệm cho thấy Nga hiểu rõ những thách thức mà nước này đang gặp phải Ukraine